thế thì bây giờ chúng ta thấy là cái tỷ giá mà nó đang có xuống giảm hay là cái cái đồng USD nó có xuống giảm thì khi mà nó giảm cái thì chúng ta cũng thấy là những cái tài sản gì sẽ được hưởng lợi ngay được khác thì thường là cái tỷ giá này nó liên quan đến vàng đúng không bạn bao nhiêu bạn thấy là tỷ giá liên quan đến vàng cái giá cái đồng USD nên nếu trong trường hợp DI mà nó giảm tiếp các bạn thấy không ạ cái đồng đồng DI mà nó giảm tiếp thì cái việc mà giá vàng nó đang tích lũy ở đây này tích lũy ở đây có thể nó tích lũy thêm cái quá trình đây thì bắt đầu nó lại tiếp tục tăng tiếp nên nếu giả sử các bạn thấy là nếu bạn nào đã hiểu về vàng thì chúng ta thấy là đoạn này này cái đồng DXY nó là đỉnh hình đồng DXY là đỉnh này cái lần thứ nhất là đỉnh cái lần thứ hai là đỉnh cái lần thứ ba là đỉnh nó tương ứng với cái này này chúng ta nhiều nhìn nhá cái từng cái này đỉnh thứ nhất này đấy, chúng ta nhìn nhá các bạn thấy nó hay chỗ đấy đỉnh thứ nhất này đỉnh thứ hai này đấy, thứ ba tức là ba cái đỉnh của DXD thì nó giống ba cái đáy của ba cái đáy của vàng đây đáy thứ nhất đáy hai thứ ba và sau khi đi nó giảm giá thì cái gì ạ à? cái vàng nó bắt đầu có dấu hiệu tăng giá và khi mà đây cũng đấy đi này nó đang có trong quá trình tích lũy đi ngang đây gọi là tăng đi ngang này nó sẽ có một quá trình đi ngang ở đây thực ra không phải tích lũy đâu nhá nó đây là một quá trình gì ạ à? nó tiếp tục phân phối ở đây đi ngang sau đó nó rơi xuống thẳng đứng thì cái giá vàng này nó cũng sẽ tiếp tục đi ngang và nó nó tăng lên và đấy chính là gọi là đầu tư vàng hello các bạn hiểu rõ chưa ạ